Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh học cùng Nana Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài 36 trong vở bài tập toán lớp 3 tập 1 Trang 45 bài hôm nay có tên bài là Giảm đi một số lần Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi Viết theo mẫu mẫu giảm 12 kg đi 4 lần được 12 chia cho 4 bằng 3 kg rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi giảm 42 lít đi 7 lần được là 42 chúng ta chia cho 7 thì sẽ được bằng 6 rồi 42 nè chúng ta chia cho 7 thì chúng ta sẽ được bằng 6 hmm. list đây rồi B giảm 40 phút đi 5 lần được được 8 lần được 8 phút đây, bây giờ chúng ta sẽ lấy 40 nè, chúng ta chia cho 5. 40 chia cho 5 thì sẽ là 5 nhân cho mấy thì sẽ được bằng 40. Đó là 5 nhân cho 8, vậy thì 40 chia cho 5 bằng 8. Đây. Phút. Đây. Good. Rồi. Giảm 30 mét đi 6 lần được. 30, chúng ta lấy 30, chúng ta chia cho 6. Rồi, 30 chúng ta chia cho 6 nè. 30 chúng ta chia cho 6 bằng rồi rồi sau đó 6 nhân cho mấy thì sẽ bằng 30 các bạn đó đúng rồi 6 nhân cho 5 thì sẽ bằng 30 bởi vậy thì mình lấy 30 chia cho 6 bằng 5 Hay. Rồi D. Giảm 24 giờ đi hai lần được Chúng ta lấy 24 chúng ta chia cho 2 4 chia cho 2 Được rồi, để bên một tí Đấy, con làm sai rồi dạ. 24 chia cho 2 thì con chia từng số chia lại rồi viết viết viết viết nháp chia lại rồi lấy số số đầu tiên là số mấy là số 2 chia cho 2 được mấy bằng 1 1 nhân 2 bằng 2 2 chia 2 bằng 1 Rồi chúng ta đem 4 xuống bằng Sai 1. rồi 2 trừ 2 bằng 0 mới đem 4 xuống à. Rồi đem 4 xuống 4 chia 2 bằng 2 ừ. Rồi 4 xuống trừ bằng 0 ừ. Bằng 12 12 giờ Rồi, xong, chúng ta đã làm xong bài 1 bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến tiếp đến bài 2 Giải đố chị Lan có 84 quả cam, sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 4 lần hỏi chị Lan còn bao nhiêu quả cam. Bài giải Chị Lan có 84 quả cam, sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 4 lần, hỏi chị Lan còn bao nhiêu quả cam. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài giải. chị Lan còn số quả cam chị Lan có là số quả cam chị Lan còn lại là Rồi bây giờ chúng ta đã xong câu câu trả lời. Rồi bây giờ tiếp đến 84 chia cho 4. Rồi chúng ta đã xong bài giải rồi. Chúng ta đã xong cái câu trả lời. Bây giờ tiếp đến là 84 chia cho 4. Bạn 8 chia 4 bằng 2 2 nhân cho 4 2 nhân 4 bằng 8 8 ờ, trừ 8 bằng 0 Đem 4 xuống 4 chia 2 bằng 2 à, 4 chia 4 bằng 1 Rồi 4 chia 4 bằng không? Kết quả của chúng ta bằng 21 Rồi, xong chúng ta tới đọc tới quả 嗯嗯，冷冷。 Hùng đi xe máy từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 6 giờ. Nếu đi bằng ô tô thì thời gian sẽ giảm thời gian giảm hai lần. Hỏi chú Hùng đi ô tô từ Hà Nội đến Thanh Hóa bao hết bao nhiêu giờ? À. Số giờ chú Hùng đi ô tô từ Hà Nội đến Thanh Hóa là rồi chúng ta sẽ lấy 6 chúng ta chia cho 2 bằng 3 rồi hết rồi là bài giải nào

muốn dòng giết bình thường không có sao đâu Rồi chúng ta đã xong bài dạ Xong bài câu trả lời tiếp đến là 6 chia cho 2 bằng 2 bằng 3 giờ sao giờ tới đáp số nào Bây giờ chúng ta đã xong bài 3 Buộc 4, bài 4 Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm Rồi Này Chúng ta đã có đoạn thẳng 10cm Rồi mình sẽ chia chuyện AB rồi xong bây giờ chúng ta sẽ chấm một điểm B trên đoạn thẳng AB sao cho độ dài của đoạn thẳng AB là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần rồi bây giờ à quên chúng ta sẽ ghi 10 cm ở đây rồi không bây giờ chúng ta nếu như chúng ta muốn biết lấy 10 chia 5 thì sẽ được um, à được 2 2 đây y 2 hôm nay ghi chữ B thầy rồi sáu bây giờ chúng ta đã xong bài bài 36 giảm đi một lần đây bài học của mình hôm nay hôm nay đã đã kết thúc rồi nếu như nha. hay hồ, ờ. nếu như các bạn có sau khi học bốn bài tập này các bạn có thắc mắc gì hãy hãy để lại phần bình luận để mình mình sẽ giải thích cho xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau